không gian mà để cho mình quay video nó không có nhiều nên mình không có thể nào mà trưng bày hết tất cả những cái mẫu sản phẩm đó lên đây cho các bạn xem được thì mình chỉ để một hai cái cho các bạn biết thôi ha còn bên mình sẽ cung cấp cho tất cả các bạn từ bầu cua sóc đĩa tài xỉu game hack hay là bài lá đều có để cung cấp cho tất cả các bạn ha thì khi mà các bạn mua sản phẩm thì các bạn cứ xuống trực tiếp cơ sở của mình để xem hàng và test hàng trực tiếp ok hợp phù hợp cái nào đối với dòng sới của các bạn thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì không tốn mất một đồng phí nào của các bạn nha nên các bạn cứ thoải mái các bạn có thể xuống để tham khảo theo đường nhân viên họ cho các bạn test hàng xem hàng và trải nghiệm thử nếu ok thì các bạn lấy về sử dụng ha thì ờ, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chén camera tàng hình không tan thì đây là một cái chén camera ha mình đã độ sẵn camera trong đây rồi thì camera ở trong đây thì cực kỳ nhỏ các bạn soi xuyên hay là thử bất kỳ những cái uh, nào vẫn không thể phát hiện đây là một cái chén camera đây là một cái chén camera làm bây giờ họ làm rất là nhẹ nha không có nặng giống như ngày xưa nữa một bộ đi kèm của nó bao gồm một chén một màn hình xem và một cái uh, bệ sạc thì đây là một cái bệ sạc ngày xưa thì sạc kim thì nó có rất là nhiều lỗ kim nó ở đây nên là khi mà chúng ta luồn cái chén vào thì rất là khó chơi còn bây giờ họ sạc bằng sạc bề từ nữa các bạn ha sạc này thì các bạn cứ cắm sạc và cắm cục sạc Samsung hoặc, hoặc Apple vào và đặt cái chén lên là tự động nó vào pin ha khi mà các bạn bỏ để bỏ chén lên thì cái bệ sạc này nó sẽ hiển thị đèn đỏ khi mà đầy pin thì nó sẽ chuyển qua màu xanh ha thì cái cái chén này khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn có thể chơi trong vòng từ 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng nó mới hết pin ha thì cái phạm vi mà bắt sóng của nó trong khoảng từ 7 ờ, tới 10 mét nha các bạn thì ờ, cái chén này là chén camera màu luôn nên các bạn thấy được đồng trắng và đồng đen rất là rõ không giống như những cái chén ngày xưa những cái chén ngày xưa mà khi mà các bạn bỏ cái chén trắng đen vào thì cái đồng trắng này nè là mình không có thấy rõ ha cái đồng trắng là mình không có thấy rõ nó sẽ bị trắng xóa luôn mình không có thấy còn với chén bây giờ thì rất là rõ nha các bạn thì đây là cái màn hình để các bạn xem kết quả các bạn ai sóc cũng được các bạn cứ bấm đây là thấy kết quả ha thì khi mà các bạn vào sòng sới thì các bạn chỉ cần luồn cho mình cái chén vào là các bạn có thể chơi được rồi ha chén thì bên mình có chén sành này chén nhựa chén hoa chén bông gì đều có hết nha các bạn đây mình sẽ test cho các bạn xem và các bạn thấy được cái độ hiệu quả của cái chén camera này nhớ như thế nào nha sắp nè cái này là bốn đồng trắng mở đây đây bốn trắng này các bạn ha thấy rất là rõ luôn nha tiếp tục nè đây ba trắng một đen này các bạn thấy không qua camera nó hơi mờ đây ba trắng một đen nè lẻ nè cái này uh, sắp bốn trắng hết nè mở đấy tiếp tục nè bốn trắng nữa vị nó không đi nè đây bốn trắng tiếp tục nó không đi vị gì hết ta đây bốn đen nè mở đấy cái này ba đen một trắng lẻ nè mở nè đó các bạn thấy rất là hiệu quả nha các bạn cứ sóc xong bấm một cái thôi là thấy kết quả nó hiện lên này ha ba đen một trắng lẻ tiếp tục nè mở đây ha thì đây là một cái chén camera tàng hình không tan hỗ trợ cho các bạn đánh sóc đĩa bịp rất là hiệu quả luôn thì bạn nào mà cần lấy cái chén này về chơi thì cứ alo trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại 0984 35 túi 3